Hiện nay Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Nhiều người lầm tưởng rằng do yếu tố di truyền khiến chiều cao người Việt không thể cải thiện được. Tuy nhiên thực tế chứng minh yếu tố di truyền chỉ quyết định khoảng 2-3% chiều cao của trẻ. Trong khi chế độ dinh dưỡng đóng góp đến 32%, chế độ vận động thể dục thể thao chiếm 20%, còn lại là các yếu tố khác như là giấc ngủ, môi trường sống, bệnh lý. Thông tin này được đưa ra tại cuộc hội thảo khoa học bộ đôi sản phẩm Hito chiết xuất canxi hữu cơ từ cá tuyết Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam, bổ sung toàn diện bộ ba vitamin K2, canxi, vitamin D3, chắc khỏe xương, tăng trưởng chiều cao vượt trội vừa được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Thạc sĩ Trần Thị Phương Lan và chuyên gia đến từ Nhật Bản. Tại hội thảo, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn OTD Việt Nam đã thông tin sau một thời gian nghiên cứu và sự hợp tác của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã phát triển thành công bộ sản phẩm Hito và Hito A+. Với thành phần chính là canxi hữu cơ từ cá tuyết Nhật Bản, kết hợp vitamin K2 và vitamin D3 giúp cung cấp các chất dinh dưỡng, bổ sung dưỡng chất giúp cải thiện, tăng cường nội tiết tố, tăng trưởng, giúp trẻ có thể phát triển chiều cao tối đa. Những thành phần này cũng hỗ trợ kích thích tuyến yên, sản sinh hormone tăng trưởng GH, kích thích sự phát triển của xương sụn, tổng hợp canxi, phát triển hệ xương, tăng trưởng chiều cao một cách tự nhiên. Tôi đánh giá cao các cái thành phần dinh dưỡng có trong bộ đôi Hito và Hito A cộng. Ờ, bên cạnh thành phần canxi hữu cơ chiết xuất từ cá tuyết Nhật Bản như là chuyên gia vừa phân tích thì tôi đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 ờ, bởi vì D3 vừa giúp cho tăng khả năng hấp thụ canxi vào xương, ờ, giúp cho xương chắc khỏe, vừa giúp hạn chế được tình trạng còi xương suy dinh dưỡng ở trẻ. À, và với vitamin K2 thì nó giúp gắn canxi vào đúng đích xương hạn chế cái tình trạng dư thừa canxi trong máu và từ đó ngăn ngừa cái tình trạng vôi hóa thành mạch. Ờ, bổ sung các cái sản phẩm có sự kết hợp giữa canxi hữu cơ từ cá tuyết Nhật Bản và bộ đôi vitamin D3, K2 thì giúp cho tăng hiệu quả hấp thụ canxi và giúp cho cung cấp đầy đủ nhu cầu canxi thiết yếu để trẻ phát triển chiều cao vượt trội, khỏe mạnh và không có tác dụng vụ uh, hỗ trợ ngăn ngừa cốt hóa, giúp cho cơ xương phát triển. Sự kết hợp hoàn hảo giữa ba thành phần này uh, giúp cho trẻ hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng phù hợp với nhiều lứa tuổi và ở nhiều giai đoạn phát triển uh, đặc biệt là bào chế ở dạng viên tiện dụng cho ờ, nhiều lứa lứa tuổi của trẻ và dạng cốm thơm ngon thì lại có cái sự kích thích với trẻ làm cho trẻ thèm ăn hơn.